trong trò chơi đối hình bất chứ đuối hình bất chứ calle một hình trái người một nơi mỗi người một nơi à một người đang ở buổi tối một người đang là buổi sáng đúng không vẫn vâng, đây là về những hình ảnh về bàn tay đây là trò chơi cuối cùng sẽ là kết thúc cho chương trình game show buổi sáng ngày hôm nay vâng thưa quý vị chúng ta à, cánh tay phía bên kia bạn rồi, em chào bạn rồi em gặp lại quý vị trong kênh show tiếp tới vâng à, rất là cảm ơn anh à, dương đã giúp đỡ cho uh,